kia giờ đã khuất rồi dõi mặt chồng về nơi cuối trời nhẹ nhàng buông tiếng tơ mái hiên xưa đã mờ nhạt nắng hồn trôi xa vắng mơ hồ để lòng vất vương gót chân ai về nơi cuối đường chiếc la rời quạnh hiu chán trường chiều tịch liêu vắng thương. ngói rêu xưa đã mờ nhạt nắng hồn trôi xa vắng đầu môi chát đắng hững hờ tình yêu đến khi ta còn quá dài khờ sao không biết nâng niu tình đã vật tình buông rơi tuột tầm tay với mãi xa xôi bờ môi tuyệt vời ngủ yên hỡi trái tim đã quá mong chờ thôi không tiếc thương chi truyền cũ dài khờ kỷ niệm xanh sao nhạt nhòa trên áo đã tan như một giấc chiêm bao đã xa cánh chim kia giờ đã khuất rồi dõi mặt trông về nơi cuối trời nhẹ nhàng buông tiếng tơ mái hiên xưa đã mờ nhạt nắng hồn trôi xa vắng mơ hồ để lòng vẫn vương gót chân ai về nơi cuối đường chiếc lá rời quạnh hiu chán trường chiều tình liêu vắng thương ngói rêu xưa đã mở nhạt nắng hồn trôi xa vắng đầu môi chát đắng hững hờ tình yêu đến khi ta còn quá dài khờ sao không biết nắng yêu tình đã vật vờ để tình buông rơi tuột tầm tay với mãi xa xôi bờ môi tuyệt vời ngủ yên hỡi trái tim đã quá mong chờ thôi không tiếc thương chi chuyện cũ dài khờ kỷ niệm xanh sao nhạt nhòa trên áo đã tan như một giấc xanh sao nhạt nhòa trên áo đã tan như một giấc chiêm bao kỷ niệm xanh sao nhạt nhòa trên